rằng chúng ta hôm nay xa rời Chắc anh sẽ chẳng vân vương thêm em để làm chi Nói với lòng chúng ta vốn dĩ chẳng hợp ý Nên thôi cứ thế ta biệt ly Dù rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng thể cố xóa đi Ai yêu em bằng anh Vậy mà em nỡ buông tay trong khi anh vẫn còn yêu em Sao em quá nhẫn tâm Nói với anh một lời trước khi xa rời Để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi Đớn đau mang một đời có ai thấu hiểu Chỉ mong khi gặp lại đã quên được người Nói với anh lời xin lỗi sai rồi Chẳng sao đâu một mình cũng sẽ quen thôi Bước quay đi lặng lẽ khóc than giữa trời Giá như biết ngày đầu đã không gặp nhau khi không còn ở bên thôi em cứ để gió đưa hết những yêu thương kia tan theo thời gian Thôi không còn thiết tha bao nhiêu những chuyện cũ Vì giờ quá khứ đâu còn ta Dù rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng thể cố xóa đi Ai yêu em bằng anh Vậy mà em nỡ buông tay trong khi anh vẫn còn yêu em Sao em quá nhẫn tâm Nói với anh một lời trước khi xa rời Để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi Đớn đau mang một đời có ai thấu hiểu Chỉ mong khi gặp lại đã quên được người Nói với anh lời xin lỗi em sai rồi Chẳng sao đâu một mình cũng sẽ quên thôi bước quay đi lặng lẽ khóc than giữa trời xa như biết ngày đầu đã cố đừng có nhau nói với anh một lời trước khi xa dài để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi đơn đau mang một đời có ai thấu hiểu chỉ mong khi gặp lại đã quên được người nói với anh lời xin lỗi em sai rồi chẳng sao đâu một mình cũng sẽ quên thôi bước quay đi lặng lẽ khóc than giữa trời giá như biết ngày đầu đã cố đừng có anh